và chúng chỉ dành 4 tiếng đồng hồ cho việc tìm kiếm con mồi và con mồi. Cái này chi gì? Là sẽ nhậu nhậu đi mỗi một. Chị nghe chơi sàn là hay là Đặc biệt, một gia đình sư tử chúng phân chia nhiệm vụ rất rõ ràng cho từng thành viên trong gia đình. Quân đực sẽ phải ở nhà bảo vệ lãnh thổ, và cô nàng cái sẽ phải đi săn mồi. Tuy nhiên, sau khi săn mồi xong, cô nàng cái sẽ phải đem mồi về cho anh chàng đực ăn trước, sau đó đến các con con và cuối cùng cô nàng mới được thưởng thức. À, khá với cô nàng sư tử thấy không trung bình một bạn sư tử có thể chạy với vận tốc 80 km trên giờ chạy rất nhanh